Xin chào tất cả anh em Ngày hôm nay cơ sở chúng tôi tiếp tục làm clip để giới thiệu đến cho anh em Đi làm tay cái cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi tài xỉu Anh em đi lắc tài xỉu bịp Anh em đi đánh tài xỉu ở sòng sới nha anh em nhé Thì cái bộ một ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho anh em làm tay cái Đó chính là cái bộ một tài xỉu hay Đấy. Thì cái bộ một tài xỉu hay này anh em cũng đã biết về cái bộ tài xỉu này rồi đúng không anh em đấy thì à, cũng có anh em sử dụng qua thì anh em cũng ờ, phản hồi về với cơ sở bên tôi thì ờ, cái bộ hột này nó hỗ trợ cho anh em 7 80 phần trăm tỷ lệ để cho anh em ra sòng dưới anh em đi lắp tài xỉu bịp bộ hột này thì hoàn toàn là không tăng tích anh em nhé Đấy, cái ưu điểm của cái bộ hột tài xỉu hay này nó như thế nào thì uh, xin mời anh em theo dõi hết cái video này tôi sẽ uh, giới thiệu đến cho anh em biết thì cái bộ hột tài xỉu hay này khi anh em đi lắc ở sòng sới thì ờ, cái bộ hột tài xỉu hay này nó sẽ đi đều cho anh em tỷ lệ 5 năm chén tài chén xỉu Đấy. và khi mà anh em được cơ sở bên tôi hướng dẫn cho anh em cái cách lắc hột tài xỉu Đấy, cách lắc hột tài xỉu đi theo ý muốn thì anh em có thể lắc cái bộ hột tài xỉu hay này giữ tài giữ xỉu theo ý của anh em anh em nhé còn một cái đặc biệt nữa của cái bộ hột tài xỉu hay này nó chính là có thể nó có thể à, phá vỡ được những cái thế hột tài xỉu khó Đấy, những cái thế hột tài xỉu khó là như thế nào thì à, lát nữa tôi sẽ cho anh em cảm nhận thì à, trước tiên đi vào test về cái độ hiệu quả cũng như cái tỷ lệ của bộ hột tài xỉu hay này thì tôi sẽ xin phép tôi test cho anh em cái phần tăng tích của cái bộ hột tài xỉu hay này cho anh em yên tâm hơn khi anh em ra sòng sới anh em đi chơi anh em nhé đầu tiên thì tôi sẽ Ừ, thử 500 không hít Đó, 500 thì không hít nha anh em nhé hoàn toàn không hít nước muối thì nổi này Đấy. hột nổi cực kỳ đều Đấy. mặt nào cũng nổi nha anh em nhé Đấy, bộ hột này thì là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé đó khi mà anh em có hứng thú thì anh em à, hãy à, liên hệ với tôi theo số điện thoại trên màn hình để anh em được tư vấn 24 trên 24 Đấy, bên tôi thì chuyên cung cấp cho anh em các đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mới nhất hiện nay mà cơ sở bên tôi đang có Đấy, thì ngoài những cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp ra thì bên tôi cung cấp cho anh em những cái bộ đồ chơi không tang cho anh em làm tay cái ừ. đi chơi ở sòng sới nó mang lại cho anh em hiệu quả anh em lau khô khi anh em lau thì anh em lau hết sạch những cái kẽ hột mặt hột đi anh em nhé tiếp theo nữa thì tôi sẽ dọn đèn cho anh em này đúng không anh em hột rất là trong luôn trong không tì vết Đó, bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn hoàn toàn không tăng tích anh em nhé như vậy để cho anh em yên tâm hơn khi anh em sử dụng cái bộ tài xỉu hay của bên cơ sở chúng tôi anh em đi lắp ở ngoài sòng tới thì bây giờ không làm mất nhiều thời gian của anh em thì bây giờ tôi sẽ đi vào test cho anh em trước tiên là cái tỷ lệ đi đều của cái bộ tài xỉu hay này để cho anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé tài 346 đúng không ạ 123 xuống xỉu Đấy, tỷ lệ đi đều của bộ hột này cực kỳ chuẩn xác Đấy. cùng lắm thì nó sẽ đứng ở lại một chén và chén sau nó bắt buộc nó sẽ đổi xuống xỉu và xuống tài 445 lên tài đúng không ạ anh em để ý cái bộ hột này lên đôi lên cặp rất là nhiều anh em nhé đó để chờ lên những cái tỷ lệ chén bão cho anh em tài xỉu 115 đó anh em thấy không ạ 236 đúng không thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc hộp tài xỉu lắc giữ tài giữ xỉu theo ý của anh em anh em nhé đó thì bây giờ tôi test cho anh em cái lắc giữ tài giữ xỉu này xỉu tôi giữ luôn xỉu cho anh em này đó 442 134 vẫn tiếp tục xỉu anh em nhé đó 224 vẫn là xỉu 226 tiếp tục là xỉu tiếp anh em nhé đấy bộ hột này lắc nó sẽ hỗ trợ cho anh em được 7 8 7 80 phần trăm khi mà anh em ra sòng sới anh em đi lắc Đấy, còn 3 30 20 phần trăm còn lại thì dựa trên kinh nghiệm và cái cái cách lắc hột tài xỉu của anh em ở ngoài sòng sới anh em nhé Đấy. tiếp tục test cho anh em vẫn là xỉu đúng không ạ 135 123 đó chén này lên tài tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em vài chén anh em nhé 554 giữ tài cho anh em này 256 vẫn là tài 551 vẫn tiếp tục tài anh em nhé 146 vẫn là tài đấy anh em cảm nhận cái bộ hột này nó hay như thế nào Đấy. Nó, nó hỗ trợ cho anh em hiệu quả như thế nào anh em nhé mà bộ hột này thì hoàn toàn không tan không tích chỉ uh, kết hợp thêm với cách lắc hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi là anh em có thể sử dụng cái bộ hột tài xỉu hay này anh em ra sòng sới anh em ra bất cứ sân chơi lớn nào để anh em chơi đó, vẫn là tài bầu năm đó thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái ưu điểm của cái bộ hột tài xỉu hay này nó như thế nào bộ hột tài xỉu hay Đấy. phá được những cái thế hột tài xỉu khó Đấy. thì anh em ra sòng sới anh em đi chơi thì anh em hay gặp những cái thế hột tài xỉu mà anh em à, hay bị tâm lý anh em à, lắc không qua được những cái thế hột như thế này đó thế hột ví dụ thế hột à, nhỏ như thế này một hai bốn như thế này thì anh em sẽ phải giữ ở, ở xỉu Đấy, thì anh em mới có thể thắng được làm anh em nhé nếu anh em lắc với những cái bộ hột khác ấy, thì anh em có lắc kiểu gì trong nữa thì nó cũng lên tài em mặc định của nó nó là nảy lên tài anh em nhé Đấy, bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc phá thế hột tài xỉu khó một cách rất là đơn giản Đấy. đó đúng không anh em Đấy. áp dụng theo cái cách lắc hột tài xỉu của bên cơ sở bên tôi là anh em có thể sử dụng cái bộ hột tài xỉu hay này em lắc theo ý của anh em đó, và nó phá được những cái thế hột tài xỉu khó và cái thế hột tiếp theo đó chính là cái thế hột 235 đó. thế hột như thế này thì à, anh em lắc ở sóng dưới ấy, thì à, chắc chắn chén sau người ta sẽ đánh tài Đấy, 100% thì phải 90% thì người ta đánh tài đúng không ạ Đấy thì à, chén như thế này thì anh em vẫn phải giữ xỉu thì anh em mới ăn tiền của người ta anh em nhé đó rất là nhiều anh em mà bị tâm lý về những cái thế hột như thế này là anh em thua Đấy. test cho anh em này vẫn là xỉu xỉu 10 Đấy, đúng không ạ lắc một cách rất là đơn giản Đấy. là cái bộ hột này nó đi theo ý của anh em phá được những cái thế hột tài xỉu khó một cách rất là đơn giản Đấy, và cái thế hột tiếp theo là thế hột lớn Đấy, thế hột như thế này thì à, chắc chắn chén sau người ta sẽ đánh xỉu đúng không anh em đấy, đánh rất xỉu đấy đấy thì à, chén này thì anh em vẫn phải giữ lại ở tài thì anh em nắm cái phần thắng ở trong tay luôn anh em nhé với cái bộ hồn tài xỉu hay này và với cái cách lắc hồn tài xỉu một cách đơn giản lắc phá thế hồn tài xỉu khó thì anh em ra sòng sới anh em không ngại vấn đề gì cả cái này thì anh em mua cái bộ hột này về thì anh em vẫn phải tập luyện anh em nhé văn ôn võ luyện không thể nào mà anh em mua về anh em lắc một phát là ăn ngay được như thế thì không có anh em nhé cái gì mình cũng phải có bỏ thời gian ra mình tập luyện Đấy. test cho anh em thế hồn này phải giữ tài thì anh em mới có thể ăn được tiền đó 256 đúng không anh em có thì vừa rồi tôi ờ, test cho anh em phần tăng tích của bộ, bộ tài xỉu hai này và cái tỷ lệ đi đều của bộ tài xỉu hay lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ tài xỉu hay này đấy và cái cách lắc phá thế hột tài xỉu khó của bên cơ sở bên tôi đấy. thì anh em xem cảm nhận video thì anh em cũng biết rồi thì anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ hồn tài xỉu hay này thì anh em hãy alo cho tôi theo số điện thoại ở trên màn hình để anh em tư vấn trực tiếp 24 trên 24 thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới may mắn anh em nhé